dụng đêm khuya giờ tí canh ba đàn em cả nhà ngủ thẳng tư tuôn mà già phải ta phải vẽ chữ tung trái phải vẽ chu anh thank you Thank you.